Ok hello anh em, chào mừng anh em đến với Game Today Tình hình anh em làm event 35 tuổi như nào rồi <laughs> Anh em đã coi như là vào top 100 chưa Tôi nghĩ là từ hôm qua đến hôm nay tôi ờ, để ý trong cái video mà tôi hướng dẫn anh em làm event chỉ có một người thôi Là có comment là em chỉ được có 9k6 điểm Thì chắc là còn lại anh em ờ, <laughs> tôi nghĩ là các anh em vào hết rồi đúng không Đấy và tôi nghĩ là nếu mà anh em làm theo clip thì chắc chắn anh em được 9k 7 điểm là, là ít nhất rồi Đấy, Còn anh em chơi khéo, anh em may mắn thì nó còn nhiều hơn cơ Đấy, còn nếu mà anh em các anh em mà xem rồi xong anh em làm theo mà anh em vẫn chưa được cái mức điểm đó nhá thì anh em cứ mạnh dạn anh em comment xuống dưới cái cái, cái, cái video hướng dẫn cho tôi đấy thì có cái gì tôi sẽ uh, trả lời anh em xem là tại sao anh em làm sai cái bước gì và anh em có thể là anh em bị thiếu một cái bước gì đấy hay anh em lấy sai đồ chẳng hạn thì có thể nó sẽ không đạt được thì anh em cứ mạnh dạn anh em comment nhá. Đấy, tôi sẽ sẵn sàng giải đáp tất cả các thắc mắc của các anh em nhá anh em nhá. Anh em cứ comment đừng ngại. Rồi và đầu với clip thì như thường lệ tôi xin được cảm ơn các anh em. Anh em Sang Ngô, anh em Phạm Việt Tùng, anh em ACEN, anh sẽ anh em Quang Long 24, anh em Minh Hiếu Đoàn và anh em Tú Nguyễn. Cảm ơn các anh em đã trích một phần thu nhập của các anh em để ủng hộ cho kênh, đăng ký gói hội viên của kênh. Rất là cảm ơn các anh em. Nhân đây tôi cũng xin được chia sẻ một chút về cái vấn đề đăng ký hội viên trên kênh nhá Bởi vì hôm qua ấy, cái ngày hôm qua thì sau khi tôi ra cái clip hướng dẫn các anh em làm event Thì cái clip hướng dẫn đấy tôi chỉ để cho hội viên của kênh xem được thôi Thì có một vài cái ý kiến trái chiều Hỏi tại sao lại không để public à, Làm như thế thì là bắt phải đăng ký hội viên thì mới được xem Hay là có một cái comment kiểu dạng buồn cười như thế này Bắt đăng ký hội viên như là bỏ tiền ra để có thầy dạy chơi game hài thì cái thứ nhất là tôi không có bắt ai phải bỏ tiền ra để đăng ký hội viên trên kênh của tôi nhá cái đấy là cái thứ nhất đấy từ trước đến nay là các anh em ờ, đăng ký hội viên là các anh em yêu quý tôi các anh em ủng hộ tôi thôi đấy và đấy là cái thứ nhất cái thứ hai ấy, là tôi muốn nói là tất cả những cái video mà tôi làm hướng dẫn ở trên cái kênh này từ trước đến nay tất cả những cái video kể cả những cái video nhá mà nó là cái mà tôi sáng tạo ra nhá tôi tìm ra những cái live cực kỳ hay của tôi và tôi chia sẻ cho anh em hoàn toàn là free ở trên kênh của tôi thậm chí là tôi không cần anh em là phải đăng ký anh em không cần phải like nhá anh em đang được xem là free và tôi tất cả những cái clip đấy là tôi chia sẻ hết hoàn toàn là miễn phí không có một chút gì gọi là bắt anh em là phải là đóng tiền hay là bắt anh em là phải phải phải đăng ký hội viên hay là donate cho tôi để được xem cả không nhá đấy đấy và cái clip hôm qua thì nó là một cái clip mà tôi đã nói rồi tôi cũng phải suy nghĩ khá nhiều và tôi cũng cả khá đắn đo khi mà uh, public hay không nhưng mà tôi quyết định là không public bởi vì nó liên quan đến cái yếu tố nó là quyền lợi của các anh em hội viên ở trên kênh khi mà tôi um, nó như là một cái món quà tôi dành tặng các anh em hội viên về căn bản là nếu mà cái clip đó mà public ra thì có rất nhiều người sẽ làm theo Và cái việc mà để đạt được top ấy, để được cái số điểm cao Cụ thể ở đây là 9k7 Thì chắc chắn là nếu mà public ra ấy thì có hàng nghìn người, hàng chục nghìn người làm theo Và cái số điểm 9k7 đấy nó sẽ không còn là top nữa Chính vì thế nên là tôi quyết định là không public và để chỉ có là các cái hội viên mới được xem thôi Nhưng mà hôm qua ấy nếu mà anh em các anh em mà gọi là tinh ý một chút thì anh em cũng có thể để ý là không phải chỉ riêng các anh em hội viên mới được xem mà tôi đã cho một vài các anh em gọi là có tương tác tốt có um, gọi là có tương tác lại hay tương tác hay uh, like hay comment đấy hoặc là đăng ký lâu rồi là vẫn được xem như anh em nhá đấy tuy nhiên là vẫn sẽ bị sót một vài anh em mà tương tác tốt thì tôi cũng có nói ở cái clip trước rồi là cái này nó là random Và tôi chỉ giới hạn là 300 anh em xem thôi Chính vì thế nên sẽ có một vài anh em bị lọt Các anh em mà mà khá là thân thiết với kênh Thân quen với kênh bị lọt Thì tôi cũng nói với các anh em rồi là các anh em thân quen Nếu mà các anh em uh, thân quen với tôi Tôi biết được các anh em như nào chứ Tôi biết bởi vì là trên kênh của tôi nó có cái số liệu Rất nhiều lần tôi sâu cho anh em rồi Các cái số liệu về thông số của từng anh em một Đấy, đăng ký bao nhiêu lâu hoạt động tương tác như thế nào, xem thời gian như thế nào ở trên kênh có xem nhiều không, có like nhiều không là tôi biết. Chính vì thế nên là tôi mới bảo anh em là nếu mà bị sót anh em nào thì anh em cứ mạnh dạn anh em comment vào cho tôi hoặc là anh em có thể là inbox trực tiếp cho tôi trên fanpage. Đấy là tôi sẵn sàng là chia sẻ clip cho anh em thôi nhá. Đấy, trong cái trường hợp mà bị lọt các anh em còn tôi thì tôi không biết là có anh em nào xem được và anh em nào không xem được ở trong những cái người không phải hội viên Cái đấy hoàn toàn là random Đấy còn sau khi tôi đọc những cái comment kiểu dạng như kia Thì tôi biết ngay là đấy là không phải là các anh em mà xem tôi lâu rồi Thế tôi có vào tôi xem xem là là đã xem kênh của tôi được bao lâu Và à, có tương tác không thì hoàn toàn đây là một cái người mới tinh Không hề tương tác, không hề like, không hề comment nhiều Thậm chí ở đây nó là cái comment đầu tiên Ủa ủa ủa Vậy thì tôi tự hỏi là liệu rằng là có đáng để cho tôi là phải chia sẻ cho bạn không khi mà chính bản thân bạn đâu có chia sẻ cho tôi đúng không chúng ta phải có cái sự tương tác hỗ trợ qua lại chứ cuộc đời này nó lạ thế đấy đấy cứ muốn là mình là phải là cái người là được nhận cơ chứ còn cho đi là không muốn đâu ừ lạ lắm <laughs> thôi tôi cũng chỉ nói đến đây thôi chắc là anh em cũng hiểu hết rồi nhá đấy bản thân mình mà muốn được như người ta Đấy cũng được ưu tiên như là những người khác Thì mình cũng phải comment nhiều vào Cũng phải like nhiều vào Ui rồi Chơi gì đấy Trận này chơi gì nhỉ Tôi thì lúc đầu tôi định là chơi gót đỏ đấy <laughs> Trận này có ca lông Có cả rớt, có cả khan Tuy nhiên trong cái trận này không có bet omen Vẫn chơi được Nói chung là gót đỏ trận này khá khỏe Mặc dù là có Dash Spirit đấy Đồ này tôi lấy cái búa xét rồi Lấy búa xét Nếu mà có cái cái hai tia nữa thì tốt Thì chơi được Bài này là cũng gọi là ổn rồi đấy hai con hai sao Ok Bài to ấy chứ nhỉ Anh em thấy bài này to không? Được ấy. Bài này có đam luôn Có tăng cơ Ui nhưng mà sao thằng này khỏe này Sợ thật Ra gấu ra assassin đằng sau Nguy hiểm ấy Hàng đằng sau là phải lên được hai sao Nếu không là toang Gặp cái thằng đấy có có chết không nào Gặp thằng assassin khi đi chứ Làm thế nào để cái con súng ấy nó bị cái con súng có đồ ấy nó phải bị bớ vào cuối cùng thì mới ăn được tầm này chưa gặp cái thằng thằng đang có chuỗi đâu ui gặp này ăn nổi không ui rồi con súng chết luôn ạ vãi đái thật đen thế nhở không oánh nữa rồi không oánh nữa rồi anh em ơi chán thế Khỏe quá anh em ạ Càng ấy Càng ấy càng ấy Khó phết nhỉ Chuyện này nói chung là Không đánh được chuỗi thắng Bởi vì có một cái thằng nó rất to Chuyện Hunter không đánh được chuỗi thắng có toang nhỉ để tôi tính xem là round sau chúng ta gặp ai nào Nói chung là bây giờ mình kiểu mình sai tiền nhiều ấy Nên là nó cũng dạng kiểu hơi toang một tí Rin 10 chưa gặp Sao nào Ui bốn Clyde bốn Clyde kẹp TB có ăn nổi không nhở ba mình cũng chỉ có ba Hunter thôi Bài này tôi cũng có ba Hunter Súng chưa lên được hai Ồ Đồ hơi khèo nhá Thôi từ từ đã Chưa lấy được anh em ạ Bình tĩnh Mà bây giờ tôi cũng chưa biết chơi gì ấy Chưa chắc đã là gót đỏ đâu Gót đỏ phải hai cái nhẫn lé cơ Bây giờ chưa có cái nhẫn lé nào anh em ạ Gót đỏ hai cái nhẫn lé Một cái ghép linh, Một cái à, là ghép cái hai tia Nhưng mà bây giờ chưa có Thôi từ từ đã chưa chốt được ở đây lại nhận thấy là có cái chém lan và cái kira cái găng tay kira này thế thì rất có thể nó sẽ là một cái đội hình khác ok ăn được không ăn được chứ đừng bảo thua này nhá cố lên đúng rồi đúng rồi đúng rồi ăn được ăn được Bán này đi 20 tiền Kể ra nếu mà tôi um, chưa gặp cái thằng kia ấy Cái thằng đang có chuỗi kia thì có khi là tôi cũng đang có chuỗi đấy Bài này không phải là yếu đâu Bài này là ổn đấy Nhưng mà chẳng qua là gặp cái thằng mạnh quá nó mất chuỗi thôi Bây giờ tôi thiếu cái con rồng đúng không Bây giờ chỉ cần có con rồng Rồng rồng rồng uh, ờ, 3 tiền thôi Rồng 3 đô Exit thôi là mạnh rồi Chúng ta sẽ có 6 Hunter ở đây là được Chơi được Mà cái tầm này tôi nói thật là bây giờ tôi áp cấp thì tôi vẫn sẽ thua cái thằng top 1 thôi anh em ạ Nó xanh quá Ui Cái gì đấy Vãi đạn Khỏe tê Wow Chuyện này tôi cứ tưởng là tôi to rồi Mà tôi nhìn mấy cái thằng này sao mà trông nó khiếp đản như vậy Vãi thật bốn cửa lai xong Berserker 2 sao ạ Berserker 2 sao, Swordman 2 sao Thôi chịu Bài này nói chung là thế này thì không ổn rồi Ơ thằng kia mất chuỗi luôn kìa Ui vãi đái Có thằng nó ăn được cả chuỗi của cái thằng tô một nữa Thì chứng tỏ là bài này Ui liên tiếp những cái thằng kia nó lên được hai sao kìa Thôi xong rồi Trận này toàn siêu nhân rồi anh em ơi hai thằng của Berserker 2 sao Trông sợ thế nhở Ua, Live Blitz Live 2 Toàn hai sao anh em ạ Thôi xong à Trông nhìn cái thằng top 1 đã nhìn đã thì chả muốn chơi rồi Thằng này cũng quỳnh này Ôi rồi ôi nhìn kìa Cửa lai Ở trên trong trong cái chuyện này toang đấy nhở Mà sao dạo gần đây thấy, thấy nhiều người đánh cửa lai nhở Tôi để ý mà cái trận gần đây thấy khá nhiều người đánh cửa lai Hình như cái bọn này nó được bắp giáp lên thì phải Đúng không? Sau update được bắp nhiều giáp lên hay sao ấy nhở tăng tỷ lệ hồi máu hay là như nào ấy nhỉ anh em nhỉ? Tôi tôi cũng cũng chưa chưa tìm hiểu lắm về cái bộ online bởi, bởi vì dạo gần đây anh em thấy là tôi toàn chơi chơi chơi mết chơi god rồi chơi um, hunter, chơi warrior chứ tôi không chơi live. Lâu lắm rồi ấy. Từ cái đợt update là chưa chơi này trận nào luôn. Không biết là bọn nó um, bắp lên cái gì mà sao nhiều người chơi ấy nhỉ? Thật đấy. Không phải chỉ có trận này đâu. Tôi thấy là là là, là Trận này có tới ba thằng chơi Clyde này Ồ đúng thật luôn ba thằng chơi nai luôn này anh em này Có có có hai thằng là được bốn nai rồi Thế nhưng nhưng nhưng mà tại sao nhở Đây này lại gặp cái thằng thằng thằng thằng thằng khỏe này, thằng top 1 này Vừa lấy mà thằng này nó vẫn bị thua được thì chứng tỏ là bọn kia nó phải rất mạnh Còn tôi đương nhiên là tôi không ăn được rồi Ôi rồi ôi anh em ơi Trận này tôi cứ tưởng là tôi to Tôi ra được hai con hai sao cứ, tưởng là tôi to Xong cuối cùng là bây giờ tôi lại yếu vãi đái anh em ạ Ơ từ nãy giờ toàn thua luôn Tôi chưa là thế thọt tiền quá nhở Căn bản là, là co không lên được hai sao ấy Trận này không có co Hunter hai sao Mà cũng không ra đủ 6 Hunter Chính vì thế nó đuối tôi Bây giờ lại tụt dần xuống rồi này Thế thì không ổn Trông bọn kia to quá Trận này mà chơi Hunter là súng hố rồi Tầm này bây giờ lại ra con Eco Khi vứt Eco vào Eco ấy nhỉ Có khi như thế nó lại hợp lý Nó lại giữ được máu Chứ còn bây giờ gặp mấy cái thằng Thấy có cả mấy cái thằng ờ, kẹp vào cả cây Các thứ đẻ ra chắc là cũng ghê đấy Không có 6 Hunter trụ nổi không Sai lầm Sai lầm anh em ạ Sai lầm quá Lúc đầu là là hơi tin tưởng vào cái bộ Hunter này đầu game Mà ai ngờ đâu Trận này lắm cờ lai thế Đấy mà cái bọn cờ lai trận này nó lại Có vẻ như là hình như là nó bóc cái gì đấy Thì thì anh em thử comment cho tôi xem là Nó bóc cái gì mà sao khủng khiếp đấy nhở Nhiều người lại, lại thích chơi ấy Chắc chắn là phải được bắp một cái gì đấy À Có phải không? Không phải rồi Chuyện này không phải phải phải không phải là chơi chơi chơi chơi chơi chơi gót rồi trận này có rất có thể là chơi gấu này gấu assassin này anh em ạ được không ở đây có đồ nhá đồ đồ chém lan này găng tay kira này ui thử... có khi lại chơi thành chuyển sang lại chơi chơi chơi chơi assassin cũng được đấy được anh em ạ Không, cái trận này không chơi gót Bởi vì làm sao không có nhẫn né Đấy đã có hai tia đâu hai cái nhẫn né nữa cơ anh em ạ à. Round 16 rồi còn round 20 và round 25 nữa là hết Còn hai lần nữa thôi có chốt nhanh không nhở Chốt nhanh đi bởi vì bây giờ đang thọt tiền lắm rồi đấy Thọt tiền thọt level rồi anh em ạ à. Mẹ ơi chuyện này lắm cơ like thế mà Ui rồi thằng này like blitz like 2 sao Thế thì chịu Thằng này là con đủ 6 like rồi này Phải Ui rồi ôi đồ của Live Bullet Live Nhìn đã thấy là muốn muốn quit game luôn rồi Xong rồi anh em ơi Trận này lắm thằng siêu nhân quá Toàn siêu nhân anh em ạ Không ổn Trận này mà đi này Không có đồ thì gót xuống hồ đấy anh em Gót mà không có hai tia Tí nữa là ca lông không đồ thì là xuống hồ đấy Chơi một cái gì để nó an toàn hơn được không nhỉ Kiểu như assassin Được không Đằng nào có cái con con gấu ở đây là là ghép vào cái chấm lan là cũng được rồi này. À, hay là chốt luôn nhỉ? Được không? Thiếu hai cái nhẫn lẻ nữa cơ anh em ạ. Bây giờ còn round 20 25. Round 20 25 mà không ra được nhẫn lẻ thì toang luôn này. Khó đấy. Nếu mà chơi uh, assassin gấu assassin chúng ta chỉ cần một cái nhẫn lẻ thôi để ghép cái bờ linh thôi. Trong khi chơi god lại cần phải có hai cái cơ. Đấy, à, nó lại thế cơ à, ờ, chắc chỉ bắt lạt được cái thằng này thôi Rồi Cũng giữ được một chút màu Tôi thì tôi cũng đâu có cần eco đâu Tôi cái đội hình này tôi bỏ lên là tôi muốn là đánh chỗ thắng ấy Mà không ngờ luôn đấy À đây Đấy rồi Có con này kẹp vào Được Lên 8 không? Không Tôi nghĩ là bây giờ cứ tiết kiệm thôi Tiết kiệm giữ tiền là vứt một con Hunter ra anh em ạ Đấy mà hơi xui nhá Chuyện này hơi xui À đâu, đéo thì đéo phải là hơi xui mà là rất xui luôn Thật Chuyện này xui vãi đái ạ Đến bây giờ chưa đủ 6 Hunter Mỗi cái con rồng ba tiền không ra Đấy mà đội hình thì tưởng là mạnh Xong cuối cùng lại là yếu Gặp toàn siêu nhân Chắc ăn được thằng này ăn được ăn được ăn được mày quá thế là giữ được chút máu đấy nhưng mà bây giờ phải chốt xem chơi cái gì bây giờ mà ra được thêm một con gấu xin nữa nhở thì còn tự tin luôn ơ thật là như thế luôn ờ thế thì như này lại lại lại không xui lắm đâu vãi đái thật thế thì thôi thế thì chuyển sang assassin vậy bán bán bán hunter đi vậy Thế là cái này là, là do tôi, lỗi tại tôi Lỗi tại tôi là chọn sai bài thôi anh em ạ Lẽ ra là tôi phải đi mua Assassin Nhao gì đi đánh Hunter này Mà ghép búa xét phí quá nhở Ghép búa xét phí quá anh em ạ Thế thì đúng rồi đấy Đúng rồi đấy anh em Đúng rồi chúng ta phải chơi là chơi Assassin mới đúng Đấy nhưng mà gặp thằng này lại bị nó đẩy cho một mớ này Exit Ui rồi nhiều thế thôi thôi thôi chết đi chết đi chết đi rồi mày quá hào rồng mà chưa kịp đẻ anh em ạ vãi cứt ô đây này không không không đây đây lại là gì đây đây lại là gì không không không không đây nó lại là là, là không phải assassin anh em ạ đây nó lại là là insect à bài giống form insect này thế thì lên 9 nhỉ Bây giờ cần một con gấu assassin nữa Có chấp nhận là eco vứt bốn gấu không nhỉ Nhưng mà tôi để như này không biết có ăn được rau quái này không nhở <laughs> trông, trông như này có ăn được rau quái không vậy Có ăn nổi không nhở Đây là mới chỉ có ba đỏ thôi Chưa phải bốn đỏ đâu Ui Có được không Được được được được được Chết con đấy là được Chết con đấy con heo nó sẽ gọi ra cái con con quái Đúng rồi, ăn được, mày quá Ở đây, cái dây chuyền này Được không? Hai cái dây chuyền này Ơ bây giờ chuyển sang gót không nhỉ? Tự nhiên bây giờ ra, ủi lại ra cả con cáo này Ơi thế tự nhiên nó lại ra Bây giờ nó lại ra cái bộ insect thì lại Lại ra insect Tôi lại không mua mấy con gót ở vua rồi đồ này vẫn chơi insect vẫn ngon như này Hay là chơi insect cho nó lạ đi nhở Thôi Chốt insect anh em ạ Chuyện này chốt insect đi Tôi nghĩ là chuyện này uh, insect ok Ghép được Kira này, ghép được cái Blink nữa này Được quá nhở Thực ra là chơi được đấy, bây giờ đợi một con gấu nữa thôi Tao xin một con gấu xin nữa là được rồi Đúng không? Ổn đúng không? Ổn không? Nhưng mà sao mấy thằng này mạnh đấy? Đấy vẫn là cái thằng này Vẫn gặp lại cái thằng này mạnh quá nhở Chết rồi Ui rồi máu giờ tụt nhanh vai Insect này Được không? Chốt insect thôi nhờ Nếu mà chốt insect thì chơi ở chín. Cho xin một con gấu assassin nữa thì có làm sao Lại gấu lừa nữa thì thôi đấy Chịu luôn đấy Đồ như này là quá đẹp rồi thì nữa để dành ghép cái chén thánh hay là cái BKB là xong Đúng không? Ổn Đấy còn bây giờ anh em thấy là đến round hai là mới ra cho tôi cái con rồng anh em ạ Ra rồng 3 tiền Exit xong tôi vừa lấy tôi cứ cố tôi đi theo chắc là đi rồi tầm này là bây giờ là lại lại lại lại, lại bắt đầu lại thấy cảm giác lại ổn ổn được đấy giữ máu vẻ tốt đấy nhỉ nhưng mà cái thằng này nó là cái thằng yếu anh em ạ Vấn đề là cái thằng này nó là cái thằng yếu Và tôi đang bị thua một cái thằng đang eco Ôi thì chết rồi Thế thì tôi yếu nhất bản cờ à Tôi yếu nhất trong 8 thằng rồi Thôi xong rồi May quá có thằng nó đang một máu kìa sắp chết ở nơi rồi Ờ may đấy Thằng đấy nó nó nó, nó bị cái thằng top 1 nó đấm nho Thế là không có cơ hội lật kèo rồi Nhưng mà tôi cũng đang 43 máu đang đứng top 3 rồi dưới lên Vãi đái thật Như nào đây Thôi chúng ta Tôi nghĩ là dừng lại ở 9 và roll Roll được con cáo rồi chắc là vứt con gấu đi luôn anh em nhá Tầm này thì tôi nghĩ là Con gấu này cũng khó mà có thể lên được hai sao Trong cái chuyện này đấy lại gặp cái thằng này Chắc chắn là không thể cắt được chuỗi của nó rồi Thằng này nó quá to Anh em ạ Lấy cái gì mà ăn được thằng này Không ăn được Chồng Khó mà chuyện này công nhận mấy thằng like Nó cũng nhìn trong cái bài của nó cũng chỉ toàn hai sao thôi nhá Nhưng mà nó rất khỏe Trận này chơi Insect lâu lắm rồi không chơi Không biết có ăn được bọn like thế hệ mới nhỉ Bọn like sau khi update Không biết là Insect là có đủ cửa nó ăn được cái bọn này không Cuốn đỏ ấy Hay là lại chuyển về chơi chơi chơi gót nhưng mà thôi Đồ này ghép Kira chơi gót nó phí lắm Không chơi đâu Thôi chịu Tầm này thì, thì, thì, thì chuẩn bị mà Form bài thôi Trụ được đến round 26 Là ok Cố mà trụ đến round 26 ba máu đã nốt rau này là lại bị mất một đống máu luôn này ui rau này mất cũng khá đấy được không? Gấu clear đi À ừ được Hay quá Ui đỡ thắng ấy Có thắng không? Thắng ấy Thắng ấy Thắng ấy Thắng ấy Được được được được được May quá ba ba máu hãm lại rồi Ổn ổn ổn ổn Anh em ạ Sợ thật Ui mà sao thằng kia nó chưa chết đi Cái thằng kia tự nhiên nó lại lại lại, lại, lại Ăn được kìa Ơ Chán thế nhờ Một máu chưa chết kìa Tự nhiên lại khỏe Vớ vẩn lại round 26 nó lên 10 lại, lại, lại mạnh ấy chứ Sợ thật Ui tôi roll tôi vẫn chưa ra một cái gì anh em ạ Kể ra mà nếu mà bây giờ ra được quả trứng ấy Thì nó lại ấm luôn Nó lại yên tâm luôn anh em ạ Trứng đập cho gấu assassin hai sao thì tôi nghĩ là Nó lại là được Nó lại là ổn Nhưng mà round này nó là cái round 26 rồi đấy Tức là round sau sẽ có thằng là nó ở level 10 rồi một vài thằng khác thì nó cũng đang ở level 8 nhưng mà nó sẽ có 3 sao Tao 25 26 nếu mà thằng nào mà chơi kiểu kiểu kiểu, kiểu Hyperon thì những cái con live Blitline các thứ nó sẽ lên hai sao à 3 sao đấy. Và lúc đấy thì tôi cũng chưa hiểu cái đội hình này nó ăn cái kiểu gì khi mà phải đến sao thứ 30 chúng ta mới có được cái găng tay Kira. Có con tay Kira thì mới nói chuyện được, cái bộ này nó lại thế chứ. Đây là chúng ta lắp được thêm cái chén ở đây Chén thánh này Đó. Cũng được BKB À Gấu bây giờ không ra rồi Bỏ đỏ rồi Cho hai insect vào này Đấy BKB anh em ạ chuyện này cần BKB ưu tiên cái, cái à, áo choàng vận mệnh hơn Áo giáp thiên thần Đấy Gặp thằng Bít rồi, ui rồi quả này bị đẩy vãi cứt luôn này Bít kẹp với cả cả ca lông Thôi xong rồi anh em ơi Được không, được không, được không, được không, được không, được không, được không Đẩy thằng này đi luôn, đẩy thằng này đi luôn đi Được không, không được, đẩy thế nào được nó Ai đấy Tôi vớ vẩn tôi đi trước nó chứ Mà may quá có thằng nào đi trước tôi rồi Thằng top 8 rồi, vớ vẩn trước này top 7 ấy. Rồi, roll nó Doom này Còn Doom này chơi cũng được Cáo này Ok Bỏ cam Ui lại Doom này Ui lại Doom này Chơi, chơi, chơi, chơi, chơi Doom à Thế chơi Doom rồi Thôi thế thì chơi Doom Anh em ạ Thôi thôi thôi Được xem nào Bỏ con Doom vào thay cho con gấu ra được chưa nhỉ? một rau nữa đi một rau nữa đi dư gấu một rau nữa thôi anh em nhá hy vọng là rau sau sẽ có quả trứng và hoặc là tự đẻ ra con gấu assassin rau này rau bởi vì tôi thấy tôi vẫn còn 28 máu thì chắc là rau này nó cũng sẽ không chết được đâu mất thì cũng có thể giữ được máu bởi vì ở đây tôi kẹp thêm con heo vào là nó có thể giữ được máu rồi, ok được đấy, được vụ không à vãi đái rồi ok, mất cũng một chút máu thôi Thằng này 6 lai kẹp ngộ không Trâu thật Đấy, nó lên 10 rồi kìa Rồi, dồn đi Bộ cạp 2 sao Thôi, giải tàn gấu rồi anh em ạ lại một lần nữa tôi lại bị lừa Cay thật Chết mất cái, cái, cái, cái trận này thành bây giờ là thành dãy chết rồi Thiếu con con gì nhở À con sâu Đây Như này được không À không bỏ cáo ra Bây giờ phải chơi một con Doom mới yếu như này Lừa thế nhở Ui gặp thằng có chuỗi luôn Nhưng mà con Doom này thì nó đánh xuyên giáp thì có ăn được thằng này không Ăn nổi không nhở Doom vẫn sống kìa Ui Doom chết rồi Ơ Được không Ơ Ô này, gọi ra được cả bộ cặp ba này vừa vớ ăn được này Hay quá con hèo đẻ liên tục anh em ạ Ui Ăn được cái thằng có chuối Ngon Thế chuẩn bị lên 10 hai chín lên 10 luôn Ngộ không này Ơi được đấy hai chín rồi Lên 10 luôn anh em ạ Tầm này lên 10 luôn thôi Kẹp bít vào rồi Doom không biết có gánh nổi không Chuyện này Thực ra mấy cái con insect của tôi là vẫn đang một sao anh em ạ Trừ cái con bọ cạp ra Tức là tôi mới chỉ có một con hiến tế nó gọi là có giá trị đấy là con heo thôi Còn lại toàn mấy cái vớ vẩn chưa phải là hiến tế Tức là đang hiến tế có một con thôi Tính là một con con nhện không tính con nhện yếu á mới có một sao dẫy chết tuổi không con đùm này nó yếu lắm anh em ạ thấy không con đùm này trông yếu chưa kìa solo không lại được con live lại ớp mà cái bọn này bây giờ nó bắt cái đéo gì mà sao nó trâu đấy nhở anh em nhở con đùm của tôi rõ ràng là đam demon nhá mà nó đấm với con live blade live nó đấm mai đâu mất máu luôn anh em thấy không vô lý không ê sao vô lý thế ô oh. Ui bị đẩy nhiều máu quá Còn 22 máu bao nhiêu đây Ui rồi ôi trừ 11 máu ra vừa rồi ạ 15 máu luôn Ơ thì đéo nào ở dưới nó ghi 15 máu mà tôi tôi tôi 22 máu tức là tôi tôi tôi bị trừ 11 máu chứ nhở Sao nó lại ghi là 15 máu nhở Lạ thật Bọn này rõ ràng là, là nó đang bị lỗi anh em ạ Có phải không Có phải bộ cờ này nó đang bị lỗi không anh em Ai có thử confirm với tôi anh em nào chơi của Clyde trong cái giai đoạn sau update anh em thử confirm lại với tôi nhá. Vô lý thật đấy, cái con Doom của tôi là mấy con full đồ. Có Demon ở đây. Ơ, ờ, đam thì đấy anh em thấy không? Hơn 230 đam. Vào trận đấu là nó phải rơi vào tầm khoảng 250 đam. 250 đam mà đấm cái con live bùa deadline không mất máu á. Thế đéo nào? Mà rõ ràng là đấm xuyên giáp. Vô lý thật đấy. Bọn Lai là được bắp cái gì ấy nhỉ anh em nhở Tôi nghi ngờ là cái việc là hình như là nó bắp thêm giáp hay sao ấy Hay là bắp thêm hồi máu hay cái gì đấy mà sao nó Nó, nó trâu đấy nhở Lai Bullet Lai hai sao là một cái con hai tiền hai sao mà, mà một cái con đu mà nó đấm nó không xi nhê luôn Sợ thật Đây, lấy găng tay Kira nhá Đây là gọi là mạnh nhất của của Insect của nhá Để xem là, là như nào à Bây giờ, đây, ghép hẳn cái găng tay Kira rồi Insectoid mà có găng tay Kira mà bảo là vẫn thua rồi thì tôi chịu luôn đấy ra ca lông à ui nhưng mà không chơi phí nhờ ơ ờ, kìa đừng bảo rôn không ra gì thế chán thật rồi Doom mày thử biểu diễn tí cho anh xem nào Gặp 9 assassin Mẹ ơi Ăn nổi thằng này không? Mày quá Doom được vào con Tetsulami Rồi ok Doom được vào Tetsulami quá ngon Không bị khống chế anh em ạ à. Doom vẫn tiếp tục đấm Doom được tiếp vào con cáo Hay Rồi ăn được ăn được ăn được ăn được ăn được Ăn được assassin Mày quá nhỉ Nhưng mà đam lại chủ yếu đến từ con sâu chém lan Ok đồ này ngon đấy chứ Đồ đam này nhiều đấy chứ Rồi bây giờ ra con, con cáo là xong Giờ ổn là ra con cáo hai sao là ổn này Đu tiếp Ok Rôn cả nữa, Rôn cuối Ui ui rồi Hay quá ra con cáo rồi Rồi cáo thay đu, Gánh này bờ linh cái sau sau thử chọt một cái xem là sức mạnh nó như nào nào mặc dù là cái bộ này của tôi là phải nói là nếu mà cách đây khoảng một hai mùa thì đây như thế này là mạnh lắm rồi đấy nhá mạnh cực kỳ rồi đấy nhưng mà sau vào cái meta này sao trông khéo nhở đồ như này là găng tay kira bờ linh này kết hợp với cả chém lan cuối quá mạnh dành cho con cáo rồi trong trong cái meta trước là như này là cầm chắc vô địch rồi đấy nhưng mà xong meta này trông có vẻ khéo nhở chọt phát ờ đấy cũng mạnh phết đấy chứ chọt phát mạnh phết đấy chứ ăn được thằng này không ăn được bảy này đi luôn này được được được được được ôi đấy nó phải như thế chứ ui giời <laughs> nó phải như thế chứ giời cứ lo lắng Ngon lắm quá Không có vấn đề gì hết Hóa ra là như thế anh em ạ Chả qua là chưa có con cáo thôi Chưa có con cáo này thôi Ra cáo này là biết ngay là cái bộ insect liệu rằng là có mạnh không Đấy Ra cáo phải biết ngay Rồi lại mạnh rồi Gặp này hóa ra là không phải anh em ạ Mà là cái con Doom nó yếu thôi Trong cái bộ insect cái con Doom nó yếu thôi Chứ còn cho vào con cáo vào thì nó lại mạnh Rồi thì bây giờ kẹp con Doom vào này Round này là sẽ gặp cái thằng Saman gấu cho Doom vào Có khi là là, là, là, là giết cái thằng kia đi luôn đúng không? Hợp lý không? Tôi thấy cho Doom vào hợp lý hơn đấy Bỏ hiến tế đi anh em ạ Tham gì hiến tế đâu Cần là cần Doom để khống chế Đấy mà vớ vẩn chuyện này lại dễ chết là thành công này Ờ không phải Gặp Clyde à Không phải gặp thằng Saman anh em ạ Round này gặp Clyde Đấy đéo gì mà Clyde kẹp cọc các thứ kinh vậy ăn ông ăn ông ăn ông ăn được ăn được anh em ơi hay quá ui lai một lên lai là hồi máu kinh ấy nhở ôi kìa chọc nó đúng rồi thế thôi vừa lấy suýt chết rồi bây giờ dãy được rồi này 11 máu lật kèo không được đấy được đấy được đấy khá con con con con cáo này khá đấy rồi Round này là sẽ gặp cái thằng kia anh em ạ Ok Gặp thằng thằng, thằng gấu Saman là phải cho vào Đây rồi nổ cho Doom ấy Sống sót lâu Doom đúng một cái con gấu ờ, Gấu gấu, gấu co của nó là, là, là ăn nó, Đó Vậy là chỉ còn Clive với gấu Saman thôi Nhưng mà máu của nó nhiều lắm Máu tôi 11 máu Gặp một thằng mà kiểu như con cáo này nó chọt Mà nó chọt sai vị trí Cái là đi luôn đấy Càng quá nhở Sao tôi vẫn cứ cảm giác cái con cáo này nó không được tín như lắm Đấy, ôi tôi chết rồi Mẹ ơi, nó đặt cái con Dark Spirit 2 sao nó đặt vào kia thì có khi tôi đi không nào Ăn nổi không? Ui, vẫn ăn được anh em ạ bằng một cái lý do thần kỳ rồi, tôi vẫn ăn được cái bộ Assassin Vãi đái thật, 4 Assassin kẹp 4 Saman à Ghê đấy 4 Assassin, 4 Saman rồi, ui cái thế cân bằng ờ, bây giờ lại round 35 bây giờ tôi lấy cái đồ gì? Giờ lấy cái đồ gì ngon nhỉ? BKB 2 à? Chén thánh. Nhiều thứ lắm. Còn nhiều thứ cần lắm. Độ cái bộ insectoid này là một cái bộ mà cần rất nhiều nhiều nhiều đồ. Nhưng mà cái con cáo này tôi nghĩ là late game thì tôi sẽ chuyển sang tôn độ không chứ. Cáo này khả năng là là là không ăn thua đâu. Chắc phải chơi ngộ không đấy. Lết game thì có thể là chuyển sang chơi hai Insect thôi anh em ạ Insect thấy trả ra Thấy trả ra con Insect nào cả chơi hai Insect thôi Chơi hai Insect Kẹp cả mèo Chơi hẳn bốn cặp đấy Được không Chơi cặp Cặp cáo, cặp nhện, cặp heo đi Kẹp thêm mèo vào hai Insect khỏe hơn đấy bốn Insect thì bọn Insect phải hai sao cơ cấm đánh hai rồi lấy cấm đánh là ờ, ổn mặc dù là không có chén thánh và cũng không có không không không, không có cái um, cái uh, áo choàng vận mệnh nhưng mà thôi thế cũng được Đây rồi Thiếu một con tôn không nữa thôi Ok kẹp con mèo vào này hay lắm cáo chọt được rồi nhưng mà chọt trượt không chọt trúng vị trí của con lai Bladeline ăn nổi không ui mạnh đấy cảm giác kéo mạnh phết nhở lăn phát lửa lăn phát lửa đúng rồi đúng rồi u qua được luôn khỏe đấy solo được với cả con này không solo được sợ sợ đát spirit tôi anh em ạ mặc dù là cái con light bullet light của nó trông đồ căng đấy light bullet light hai sao nhưng mà đồ full đồ cam thì cũng ghê bây giờ chỉ cần giết được cái con con con assassin saman kia thì bỏ doom ra cũng được không cần chơi doom nữa bây giờ cần con doom để khóa cái, cái con tetsulami và con dart anh em ạ cần có con doom nếu mà không có doom thì không khóa được hai con đấy là nguy hiểm nhất là con đát đấy con đát này mà nó thả ra cái, cái bãi xong rồi cái con cáo của tôi ấy nó lại cũng đang kira máu nó nhiều ấy nó đứng vào cái bãi đấy thì xác định là con cáo này chết trong một đốt nhạc nên là phải có doom không bỏ doom rồi đâu ok trò chết được không ui như con lai blade lai là hồi máu kinh đi kia vãi đái được hồi máu ghê đấy nhở Thôi đúng rồi Cái bộ Glide này là cái bộ mà nó bắp hồi đợi Ui mẹ ơi Đúng thật luôn anh em ơi Cái bộ line này là cái bộ nó bắp hồi máu hay sao ấy Vai đài Line bullet line 2 sao solo với cáo Kira Ơ oh. Đấy vẫn ăn được nhưng mà cảm giác như đuối thế nhở Đấy là nó mới có hai sao thôi đấy anh em Nó mà lên 3 sao thì, thì khả năng là tôi toang là rất nhanh luôn ấy Hồi máu vãi đái thật Thật là như thế luôn Tôi tự hỏi là tại sao cái bộ cái này nó đã mạnh rồi mà nhà phát hành nó lại bắp tiếp nhở Bắp liên tục vào cái bộ lai luôn Từ hồi là bỏ cái con con con Evil Clyde là nó đã bắp được một lần rồi Ngay từ cái thời điểm nó bỏ Evil nó, nó, nó đã bắp cho cái bộ này rồi xong bây giờ lại bắp tiếp Lại vừa mới bắp tiếp xong Bây giờ trông cảm giác đánh kiểu phải có bộ wick mới xuyên được qua giáp bọn lai ấy Hay quá, được rồi anh em ơi con đát của nó chết trước thế là tôi lại lại gọi ra con đát này hay quá ui được quá nhờ ui đẩy thằng này đi luôn rồi hay quá bùi máu đi luôn vừa đẩy được con đát chết lại vừa coi như là đùm được vào con tên solami thế là thắng luôn hay đấy rồi sao lại đẩy lốt thằng này đi không một phát đi luôn được không 19 máu đừng để đến round 40 họa đấy thật thằng này mà sống đến round 40 lại có đồ cam cho live deadline là không giết được nó đâu Làm nào đẩy nó một phát chết luôn nhở Chơi hai insect thôi được Thực ra kiếm thêm một con cáo nữa vào thì mới chơi thế được Thôi cứ chơi 4 insect đã anh em ạ Thằng này nó chơi 4 warlock Ui giời ơi Thảo nào nó nó kẹp 4 warlock vào anh em ạ Thảo nào Trông hồi máu kinh thật Đấy cái con line Bloodline nó lại đầy máu rồi kìa Ô. Thật là như thế luôn Thôi thôi thôi, thôi như này thì làm sao đấm được nó đây Mày cảm giác bất lực thế nhờ Ui nhìn nó hồi máu kia Thử xong rồi Đấy là hai sao đấy nhá Phải Thật là như thế Tôi nói thật trong meta trước nhá Mà tôi mà cái đội hình như thế này ấy, đồ như này cho con cáo thì ừ, thằng này nó đi từ lâu rồi thật bây giờ chỉ có ngon ấy cái con nhện ấy ừ, nó nhả tơ vào đúng cái vị trí ở con line bloodline thì nó đánh trượt thì là ngon anh em ạ chỉ còn cao tơ bằng cái kiểu đấy nữa thôi tức là nó phải dựa vào may mắn đấy con nhện nó sẽ nhả cái tơ vào và nó đánh trượt nó không hồi máu được con Live nó không hồi máu được và lúc đấy cái con cáo nó trọt cho một lần nữa thì là chết Cái con Live Bloodline thì là thắng Còn không thì không thể ăn được Với kiểu hồi máu thế thì nói chung là một trọt thì không thể chết được nó đâu Phải hai trọt cơ Nhưng mà để nó hồi máu đầy thì lại không hai trọt cũng không giết được Khó ở cái chỗ đấy Đấy cái cái cái cái cái, cái giáp phản này cho nó trâu anh em ạ Đồ như nay mà còn thua nữa thì thôi đấy Mà trận này tôi không có chén thánh ấy Nên là cái con cáo này Nó yếu vãi đài Thật Nó yếu vãi đài luôn Có cái áo choàng vận mệnh với cái chén thánh thì nó khác anh em ạ Áo áo áo áo, áo giáp thiên thần ấy Nó giáp nó, nó giảm sát thương con này nó kiểu nó bị đuối á Không được giảm sát thương nó mỏng quá Nhìn con lai Live lai nó clear kìa Về căn bản con lai Live Bloodline này Đấy nó lại hồi máu chọc một phát Đéo bao giờ chết được luôn Bất lực rồi, trận này bất lực rồi anh em ơi Mẹ... Ui còn ba con, tôi còn có tám máu đi luôn không nhở Trông bất lực thế nhở Không ăn thua Mẹ nó, nó hai sao ạ à? Bọn này nó nó, nó, nó, nó trâu thật đấy Ơ kìa Đi luôn thì đúng rồi Con có 6 máu vừa đủ luôn Cay nhờ Anh em nhờ Ôi giời ơi Chán đời thật sự Cái bộ này lỗi quá Lỗi quá anh em ạ Bộ này này nó bắp quá tay rồi Insect như thế mà đéo ăn được Thôi chịu Chồng rất là bất lực trong trận này luôn anh em ạ Bất lực thật sự luôn đấy Rồi anh em thấy hay để lại một like anh em nhá Anh em chưa đăng ký cứ để đăng ký kênh để xem các cái clip khác của tôi tạm biệt anh em hẹn gặp lại anh em vào clip sau bye bye